dạ đây mới chế cái cần luôn mới chặt khúc tre làm cái cần đi câu uh, cá bóng đây cóc con quá trời con nhái với nhái với cóc nhiều lắm dạ. yeah. yeah.

nước hôm nay trong hơn bữa đỡ được hôm bữa đục ngầu dạ dạ hôm nay nước đang đang ờ, đang ờ, đang rộng hôm nay nước đang rộng tụi con đi câu tụi con coi nước hết chứ ừ. ngoài biển hay bờ phải coi hết được nước trong hơn thấy dưới này dưới sâu rồi ừ. nước hõm ờ, mình câu tại ờ, nước lớn vô mà dạ nó đẹp ghê Hoàng <laughs> ngâm Trời ơi, con bự lắm luôn á dạ bự bự lắm luôn á bằng bằng to hơn tôm nãy con câu luôn á nó bò xuống hả dạ nó bò xuống rồi tôm tôm tôm, trồi lên đã ừ. à, nó thấy đèn nó mình ngá đèn là nó tụt lên nè dạ. này có con bóng tượng dễ thương lắm bi ngón út chỉ có móng tượng à, là mình soi là nó vẫn còn nằm thôi chứ còn bút soi nằm nằm soi ngang á mới thấy được nó còn soi dọc đâu có đèn đâu mà soi bốn có đèn hả dạ yeah. nói mua thêm cái đèn ờ, mấy chục ngàn Ủa cái đèn cái đèn kia đâu bố dạ cái đèn kia đâu cái đèn nào nữa anh cái đèn hồi nãy cầm tay á cái đèn nằm ngang á nè đèn này đâu có đâu có sáng bằng đâu có chiếu xa Đèn này đèn tỏa mà thấy nãy rồi Ngụy Trang rồi, rồi. Đó câu cá nhỏ đâu mà Ngụy Trang kêu Úc Dở nhẹ là dính rồi Tưởng nuốt chết cá <laughs> Mất mồi luôn Vũ bay mà cá này mà nên anh để mình nuôi à hả để mình nuôi hả dạ yeah. có cái cái cái cái à, cái thùng ở ngoài sân thượng có bộ hai anh em không ở trong hả dạ cái à, cái này cần gì hà lấy mồi mềm nhấp nhấp nó cũng ụp nữa ba cái đồ của con cũng chống nước không à không có sợ đèn pin đồ là chống nước hết dạ máy quay cũng chống nước luôn chú chú đâu có chống được dạ chưa khoan xuống để chú đổi cái đèn dạ phó cái bao xuống tí mình câu được mình quăng vô ghe nè ừ, rồi chị nào mình lên là sách lên mình lên mình sách lên nó bây giờ con ngồi con biết sao con ngồi ờ, chạm ở đằng trước đó đó dạ ghe dạ, lắc nha dạ con con đi câu ờ, ghe ghe ghe gỗ nó cũng nhiều dạ. nói chung là ngồi phải vững mới được à. đó ngồi chồm con ngồi chồm cái ờ, bỏ hai cái giò lên trước luôn được không được hả à, đây đây đây đây, đây. từ từ nước dạ nước còn nhiều quá chú thì lắc ra là quen rồi chú chú không không không sao dạ để con con con ngồi ngồi, thẳng ngồi chòm tới bởi để ngồi chòm tới hai cái giò giò ok chưa rồi xuống cái gầm đó hả không không một cây thôi có hai cây ừ, ờ. con bơi ở dưới nó, nó động nước dạ tại mình bơi tới điểm bắt đầu mình bơi nhẹ nhẹ từ từ từ từ từ vậy á như này câu không được đâu như này nó thấy nó đầu câu dạ yeah. xương lên hơi nước vào xương nó lên à, đây con còn từ từ chút chim nè Thôi ờ, bơi bơi đi yeah. Dạ. ý là con cá nó bơi đi rồi nước nước nước hôm nay hơi hơi đục giờ dạ. ui con con càng từ từ chút từ từ dê dê lại càng khổng lồ luôn á ui, ui con tôm cái này có vợt có vợt mà vớt nó nó không ăn nè đi nó không ăn thấy thấy đèn mình đi tôm nó phải nửa ký chứ sợ mình vớt không được con dạ cây dạ. dạ đúng rồi nó búng cái đi mất búng à, đúng còn dễ sợ phải có ờ, cái cái cái cái ờ, cái gì nè cái ờ, to ở gì con con con con hà con hà thì nó ăn con hà con con con con trùng trùng trùng biển á chú à. mấy con đó nó tanh nó ăn cái đó tôi không biết rồi con còn chú chú chú chú đó ha à. ngọc tay tay vừa vịn nó mới chỉnh luôn à. dạ, cái cái dây hơi hơi hơi dài để xoay cái dây lên tới tới nữa không ý là cái cần nó không có tới cái cần không tới để để để con xoay lại con xoay lại chú chú để đi xoay cái dây cho nó ngắn cái mũi nè dạ khó thấy lấy lấy lấy cái đít qua này ha nó rút mà nó chạy nó không ăn ừ. thì, thì do hôm nay nước nó giờ mình dạ. dạ này không cái con này là, là để ờ, con tép xuống mời con con dính ra khoảng bảy trăm con á dạ nước nó đục quá khó thấy chứ ừ. giòn để nó đục đầu nhé dạ chú chú làm chậm dữ lắm á cái nước nó đục quá lành lẹ quá đâu có thấy đâu thì bóng quá bóng nước dữ quá không thấy cá luôn khó thấy chú có soi được không chú nhìn ấy thôi hả chú ăn sao mình không thấy Xa quá Dạ. Cá lóc ờ, nó nó táp còn ma gì trời. mắt chú <laughs> nó gần với con chú mới thấy xa chứ đâu thấy dạ. yếu nước mấy khúc này nó sâu quá sâu nó sâu thì giờ mình làm gần đó hoài nó săn được tép nhiều ở đâu có thèm tép đi quá nhiều nó nằm im đó rồi nè, có chú co tép bơi ngập à. Ê, đây có một con nhỏ xíu không <laughs> cá nhỏ hay vậy cá nhỏ xíu bằng ngón tay cái á ở đây đây đây đây dừng về về về về về về mình nhỏ xíu à đây bóng tường <laughs> nhỏ xíu con này chắc về nuôi quá dạ tôm càng hả chú không không khó bắt được nó ha không càng chứ chỉ có câu thôi dễ gì bắt được động nước nó nó tưởng lấy như gì nó dạ. nó động nước mà nó thật xuống này động nước nó nó, nó làm tôm nó khôn nó như những bên bình thường dạ nó như những bên bình thường dạ nước đục quá cái nước mà trong trong câu ngon à, đá chứ bờ đá đá đá bờ đá quẹo ra trời tôi cá con nhiều quá ha ấy chú từ từ từ từ từ từ má ơi khoan khoan khoan khoan chú dừng nằm dưới đây nè bự quá con nó bự bự hả con nó bự lắm ừ. bự hơn con hồi nãy mình câu nằm sát bờ luôn mà thôi mình đi chút nữa quay lại nó lên lại em ta nó cứ nó nó nó cứ ở vòng vòng vòng thôi chứ rồi nó nằm đây nè, bự lắm, một khúc. Nằm sát bờ luôn chứ. Ừ. Ừ, dạ đúng rồi chỉ có mười cái dồ là mới nuôi thôi dạ mình đừng có nóng phải dạ. lạnh mới được dạ đúng rồi mình bơi này cũng vậy nữa sao mình bơi ghen ghen nhanh quá dạ đi lúc đó là nó nó thấy nó, nó bơi nó bị hút con cá dạ cứ bơi chậm chậm cũng được ừ. con nãy nó nằm khúc nào ta nằm nằm, à, nằm khúc khúc giữa giữa khúc đá khúc gạch đó, mấy khúc gạch gạch Đấy, chú chú dừng dừng dừng nhẹ nhẹ wow. à, con bự <laughs> nó là nó dạ đúng rồi con này con bự này rồi chú đi đi đi đi đi à, mình đi đường khác đi đi đường đi đường đường nào chú chú thấy nhiều mấy cái bờ lại lại này, này dễ câu nè giờ nếu mà mình trở lại cái đường hồi nãy cá bóng nãy mình thấy đó đó nhớ không dạ cái cầu á hả ừ giờ mình trở lại đó hay gì chỗ này hả đây nè chỗ này à chỗ bên này đi chú chỗ sau lưng mình đi dạ chỗ cầu nè dạ dạ mấy con này câu mang về chắc nó sống mình nuôi được mà chú hả được hồ con cái ở nhà con có mấy cái hồ bự lắm dạ. à. đây là thành quả của hai anh em câu cả buổi tối nha còn mấy con nhỏ thì à, thả hết rồi hôm nay nước nó đục quá cho nên câu không được nhiều